Máy này bao nhiêu? 6 triệu 2 à? Vâng, xin chào bà con Thì ờ, như bà con đã biết thì cái ngành nghề ờ, làm thuốc Bắc, thuốc Nam Thì ờ, hiện tại cũng khá là nhiều nhà sản xuất Thì vì thế nên chúng tôi hiểu cái vấn đề để cắt những cây thuốc, những lát thuốc để phơi khô Hoặc là những loại cây, cây mềm, khái khúc Thì bà, chúng tôi mang đến các bạn sản phẩm đây là máy thái thuốc Máy các bạn đang xem đây là có ba con máy lớn Đây là dòng máy lớn thái thuốc, thuốc Nam, thuốc Bắc nó có hai chức năng vừa thái thô thái lát cây cứng và vừa thái khúc cây mềm đấy thì à, đây thì tôi sẽ quay qua chi tiết cho các bạn xem cái sản phẩm này thì à, đầu tiên đây là con máy nó sẽ được có à, nằm gọn như thế này đấy có hai bánh xe di chuyển ở trước và có tay đòn ở sau đấy, tay đòn có thể thường rút ra rút vào nhá đấy à, tôi sẽ quay cụ thể đây các bạn cứ xem tổng thể qua thì máy sẽ có một lớp sơn vân bùa như thế này là bắt mắt và trước sẽ có phun chữ Thịnh Thành CL68 đây là thương hiệu bên sản phẩm chúng tôi máy sẽ có hai chức năng hai cửa vào đấy lát tôi sẽ nói cụ thể từng cửa một thì ở ờ, phần sau này cũng thế nó Thịnh Thành CL68 đấy Đấy, thì sau đây tôi sẽ đi chi tiết về sản phẩm này thì đầu tiên cái phần chính của phần chuyển động đấy là motor thì motor của máy sẽ được ờ, lắp đặt là motor 2 kg 2 2,2 kW điện 220V 3 ngựa vòng tua là 2009 đấy chúng tôi ờ, đã lắp đặt sẵn motor là motor dây đồng bảo và các bạn 12 tháng motor sẽ được nằm gọn ở trong trong khung máy luôn rất là gọn gàng cũng như là độ đảm đảm bảo độ bền của motor cũng như là an toàn trong quá trình sử dụng thì motor sẽ được nằm gọn trong thân máy như này các bạn có thể để thì cái phần ờ, vấn đề để chúng ta thay đổi motor hay là cần đấu điện các thứ nó cũng dễ dàng hơn đây chỉ cần mở một con ốc này và chỉ cần chúng ta muốn đấu át hoặc là kéo dài dây ra hoặc là như thế nào đấy để ờ, tức là nó ảnh hưởng đến phần motor chúng ta chỉ cần ờ, tháo con ốc này ra ngay ở phần chân motor nó sẽ được bắt bốn con ốc như này bốn ốc 13 đấy. và các bạn nó sẽ chuyển động vào trên loa thì chúng tôi đã lắp làm sẵn cái phần ốc dài như này thì trong quá trình nó sử dụng ấy thời gian lâu dài dây nó sẽ giãn đi và nó sẽ trùng và chúng ta cần là vặn chiếc ốc này xuống này xuống đấy vặn ốc này và ép trên áp ốc trên ông xuống ốc và trên xuống thì nó sẽ căng dây cu loa và tiếp sử dụng máy sẽ chuyển động bằng à, dây cu loa này bu đơn bản B đây là dây cu loa bản B đây để chắc chắn luôn B này dùng rất là bền rất là dài đây có kích thước của bản dây là B41 này các bạn này thấy B41 Đấy, còn lại phần khung máy tôi sẽ đi chi tiết về khung máy thì nó là toàn bộ bốn chân xung quanh làm V4 dài dặn chắc chắn như này được rằng với các bởi các thanh V như này luôn đảm bảo chắc chắn ở dưới và phần trước chúng tôi đã nói ở đầu video đó là có bánh xe di chuyển đây là hai loại bánh cao su cao su thì đảm bảo là nó bền nó êm hơn êm mái hơn thôi sử dụng các bạn để ý độ dày của thép bên chúng tôi này thép đều thép 2 ly nó có thanh đỡ các thứ và toàn bộ máy làm bằng thép 2 ly ở đây là phần cái trục chuyển động của nó này trục chuyển động thì ở ngay hai đầu sẽ có hai vùng bi lớn như này hai vòng bi P206 Đấy. hai vòng bi lớn để đảm bảo máy nó chạy êm ái hơn cũng như là độ bền cao hơn thì vòng bi này chúng ta trong sử dụng lâu dài chúng ta cần bơm ít mỡ vào đây Đấy. sử dụng lâu dài, lâu dài nó sẽ khô mỡ và bơm ít mỡ vào để nó máy sử dụng êm ái hơn cũng như độ bền tuổi thọ nó cao hơn thì đây là phần bu ly bánh đà của máy thì sẽ được ốp một cái ờ, ốp thép như này toàn bộ thép sẽ làm chung một loại thép hay 22 ly nên các bạn yên tâm về độ bền cũng là độ chắc chắn của máy chứ còn là để ý phần thép đây toàn bộ mũi hàn được sơn để chống dỉ xét cũng như là tạo thêm độ bền của máy ở sau sẽ có hai tay đòn như này và có khóa nhé Đấy, có khóa đây chúng ta đút vào rất là tiện lợi khi chúng ta sử dụng kéo đi di chuyển kéo ra và nâng máy lên và đẩy đi còn khi chúng ta sử dụng có đủ định một chỗ đút vào và khóa ốc lại nó sẽ gọn gàng máy đấy đây còn phần ở trước thì đây là cái buồng buồng băm của nó buồng buồng băm thuốc của nó này thì nó sẽ làm bản to như này thép đấy tiếp tục là phần thép thì đảm bảo các bạn là hai ly dày dặn chắc chắn ở ngay cái buồng sẽ có hai khóa đai như này và có hai miệng vào thì miệng vào từ phía trong máy ra là phần để thái lát cây cứng còn từ ngoài vào từ trước mặt này từ trước mặt máy đi vào thì là thái khúc cây mềm cùng mà sẽ có bản lề bên một bên máy luôn thì sau đây tôi sẽ đi chi tiết vào cái phần bên trong bụng nghiền của nó này đây mở nắp ra đấy nó sẽ vỏ sò như này thì đầu tiên là cái phần miệng vào ấy chúng tôi đã làm nó sẽ dài ra một chút phần này để tạo thêm cái bẩn đỡ cho cái, cái nguyên liệu của mình Đấy, để khi nguyên liệu cái, cái dao nó đi qua nó băm xuống thì phải đeo phần cái bàn đỡ của nó Đấy, để nó đỡ cái, cái nguyên liệu của mình để khi nó băm ra nó không bị cuốn vào trong nó không bị uh, sơ cũng như là cái nhát kép nó sẽ ngọt hơn Đấy. còn đây là phần uh, bộ phận băm của nó này thì là một cái đĩa thép dài dặn như này đĩa thép rất là dày nó tổng cộng là có bốn con dao hai dao thái khúc và hai dao thái lát hai dao ở phía trước này khi chúng ta mở nắp ra hai dao phía trước này là dao thái khúc này nó chuyên để thái khúc cây mềm cây dây Đấy. còn ở phía bên trong là hai con dao này là dao để thái lát cây cứng thì nó sẽ có góc nghiêng khác nhau các bạn để góc nghiêng khác nhau thì cứ vấn đề về tháo lắp cũng như là thay thế dao rất là đơn giản thôi thì nếu chúng ta thay thay thế dao thái khúc này thì cần là mở bốn con ốc này ở trước Đấy, và rút dao ra thay dao mới hoặc là có thể tháo ra để à, mài lại gia cố lại còn nếu mà khi chúng ta muốn tháo hoặc thay thế dao bên thái lát cây cứng này ở bên trong này thì cần mở con ốc 17 ra và rút cái mâm này ra và tiếp tục tháo lần lượt bốn con ốc này và rút dao ra thay thế cũng như là mài gia cố đấy thì à, trên đây là chi tiết về sản phẩm máy thái thuốc nam thuốc bắc thái nguyên liệu dược liệu để làm thuốc đấy thì à, bà con có nhu cầu máy thái thuốc hai chức năng vừa thái lá cây cứng vừa thái khúc cây mềm thì vui lòng liên hệ để máy cường linh địa chỉ số nhà 36 đường cổ đến na xóm bạc xã tiệp trên hà nội hoặc qua số điện thoại chúng tôi góc trái màn hình để biết thêm chi tiết sản phẩm cảm ơn các bạn rất nhiều nhớ like đăng ký kênh để đón xem video tiếp theo cảm ơn các bạn